Xin kính chào và chúc mừng năm mới quý vị khán giả. Chúng ta vừa cùng nhau trải qua thời khắc chuyển giao giữa năm cũ Tân Sửu sang năm mới nhâm dần 2022. Ờ, chúng tôi xin gửi lời chúc quý vị khán giả một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Và bây giờ sẽ là những nội dung trong bản tin đầu tiên của năm nhâm dần 2022. Thưa quý vị khán giả, trước thời khắc giao thừa thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới xuân nhâm dần 2022,